welcome back to my channel Lubu live Vlog à, Và cái uh, chủ đề hôm nay á, là Lu muốn làm uh, cho các bạn uh, Ý là hôm nay là Lu sẽ duỗi tóc uh, make hair make hair uh, tray hair, make hair tray uh, uh, by myself um, Và mình sẽ duỗi tóc nha các bạn duỗi tóc của mình uh, cái này là duỗi thiệt luôn ha chứ không phải là duỗi giả ha thì à, những cái à, gì cần để mà mình có thể duỗi tóc thứ nhất đó là mình sẽ mua một cái à, Ồ, ừ, sao thấy nhẹ nhiều ta không biết này xài chưa nữa à, mình sẽ mua một cái này nè các bạn cái này là cái thuốc duỗi tóc sẽ duỗi cho một cái như là một lần duỗi là một người á tức là duỗi cho một người ha thì tùy theo cái độ dài của tóc thì các bạn có thể mua ờ, hai cái hộp này ha uh, thì uh, do là tóc của mình á tóc mình là tóc duỗi rồi các bạn thì uh, cái phần duỗi nó đã ra rồi tức là cái phần duỗi là hồi bữa trước là khoảng từ đây tới đây nè các bạn đó thì từ đây tới đây nó vẫn là rất là thẳng ha cho nên là mình sẽ không có duỗi thêm thì mình chỉ duỗi từ cái chân tóc xuống khoảng như đây thôi từ chân tóc xuống như đây mình sẽ duỗi cái khoảng này ha đó mình sẽ làm cái này thì ờ, do nó ít á do cái độ dài của tóc ít thì mình sẽ sử dụng một hộp này thôi vì một hộp này nó bao gồm đi cầm thì mới à, thì cái hộp này nó bao gồm à, cái này chắc mình xài rồi để tí mình lấy cái à, mới nó gồm hai hũ như thế này các bạn thì à, một hũ à, nó đã sẽ số số nè cái đây là số 1 nè thấy các bạn thấy số 1 không số 1 và số 2 ha cái hũ ở trong đây là hũ số 2 tức là mình sẽ xài hũ số 1 trước sau đó mình sẽ xài hũ số 2 rồi đây là dụng cụ ờ, cái cái cái thứ mà cần thiết thứ nhất ha rồi cái cần thiết thứ hai cái cần thiết thứ hai rồi cái này thì ờ, hai cái này nói chung hai cái này nói chung là nó không có cần thiết lắm nha nhưng mà để như là bảo vệ cho tóc á tại vì khi mình xức cái thuốc khi mà mình xức cái thuốc này vô thì cái tóc nó rất là khô các bạn tại vì cái thuốc mà nó làm cho cọng tóc nó thẳng ra các bạn biết là nó nó rất là mạnh ha thì à, bên cạnh đó mình sẽ sử dụng cái này mình sẽ pha vô trực tiếp vô thuốc là cái này đây là cái dầu dầu này là à, nói chung là công dụng nè tinh dầu khử mùi hóa chất chống rét và làm mát dịu da đầu tức là cái này cái dầu này rất là mát các bạn rất rất là mát um, khi mình xịt vô nó sẽ có mùi rồi khi mình xịt vô lên á bắt đầu nó sẽ nó mát cái da đầu luôn rồi cái cái này thứ hai <coughs> hai cái chai nhỏ này các bạn chỉ cần mua phụ thêm thôi thì nó không cần y dạng là các bạn có cũng được và không có cũng được ha thì à, cái này thì là đây là ba làn gì đó uh, lotion Công dụng là chiết xuất từ tinh hoa hồng dùng để phục hồi tóc hư trước và sau khi uống duỗi nhuộm ha. Cách pha là mình pha trực tiếp vào thuốc uống duỗi nhuộm luôn ha. À, hoặc là lấy hai hoặc là ba giọt cho vào lòng bàn tay mình có thể xoa bàn tay vào mình trét lên tóc ha, trét đều lên tóc thì mình làm cho nhanh thì mình sẽ bỏ trực tiếp dưới thuốc luôn ha ok thì à, cái phần pha thuốc thì mình sẽ có ba cái phần ba cái chai này ha đó mình sẽ pha thuốc rồi <clears throat> cái phần nữa đó là khi mình pha thuốc mình sẽ cần một cái à, cái này để mình đổ thuốc ra mình pha rồi à, có cái cây cái cây này là có hai công dụng luôn các bạn <clears throat> là mình sẽ trát thuốc lên rồi mình chải một đầu trát thuốc một đầu chải này bạn thấy có có lượt không đó mình sẽ khuấy đều thuốc đó rồi à, cái gì ta à, cái cây này mình có thể sử dụng cho dũi và nhuộm luôn nhuộm người ta cũng sử dụng cái cây này được luôn hoa rồi cái thứ ba nữa là cái kẹp dịch này các bạn cái kẹp dịch để mình à, kẹp cái tóc cho nó gọn gàng lại sau đó mình trét mình trét từng phần chứ không phải mình trét à, bừa bãi lên ha rồi cái đó là cái phần à, thuốc rồi cái phần à, sau khi mình xuống thuốc là bắt đầu mình duỗi đúng không thì cái phần nữa là mình bắt buộc phải có đó là hai cái cây này đây một cái cây này đây kìa đây là cây này cây duỗi ha cây duỗi tóc còn cái này á cái này là để à, như khi mình duỗi mình kẹp á rất là dễ dàng đó ok và à, bây giờ mình sẽ đi pha thuốc nha các bạn rồi các bạn sẽ xem mình pha thuốc nha ok rồi ok các bạn và mình à, bắt đầu là mình sẽ đi ra đây để mình pha thuốc nha thì mình sẽ mở cái này ra open mở cái này ra ha cái này là cái hũ mới nè còn cái hũ hồi nãy là mình đã xài rồi ha thì cái này là hũ mới đây trong hũ mới nó có bao gồm cái này thì nói chung là thuốc dũa của nó có rất nhiều loại các bạn thì các bạn có thể mua cái loại nào các bạn à, cảm thấy an tâm ha rồi đây trong hũ này nó trong hộp này nó sẽ có hai hũ và mình sẽ xài cái hũ thứ nhất trước đây các bạn sẽ kiếm cái hũ nào có số 1 nè number one first the after second number two đó ok number one am um, đây ha mình sẽ củi cho cái này nó sạch sẽ củi cái này sạch sẽ trước rồi mình sẽ mở này ra nha à quên nữa cái này rất là hôi và rất là độc cho nên các bạn cần phải mang khẩu trang trước khi mình làm nha đó là trong quá trình mình làm mình à, ấy thuốc đồ mình phải ờ, ấy nha đi xích ra con hơi rình nè hơi rình là hai con cuối quắp luôn rồi cái này thì ờ, mộc hủ nó sẽ ờ, sẽ như thế này nè đây mộc hủ nó sẽ như thế này ha các bạn thì à, các bạn có thể ờ, canh cái tóc của mình đó y là tóc của mình nó là nhiều ít đó, thì các bạn có thể đổ ra ha hoặc các bạn có thể là đổ ra hết luôn một lần thì đỡ mất công phải phải pha tới pha lui nha rồi đổ xuống đây nha cuối quắt rồi đừng có lại đây con cuối lắm thì tại vì nó hôi chứ sao rồi cái phần còn lại mình cũng sẽ đậy lại cho người ta như thế này ha để mà nó bảo quản cái thuốc của mình á rồi mình sẽ để lại vô cái đeo trong đây rồi chút nữa mình sẽ sử dụng tiếp ha rồi mình tạm thời mình để ở đây ha rồi sau đó mình đã có có cái này rồi ha rồi mình sẽ thấm cái dầu này ra cái tinh dầu này nè cái nào dầu này nãy là mình nói là các bạn là tinh dầu thơm á y như là nó khử cái mùi á cái dầu này nó nghe cái mùi giống như dầu bạc hà vậy các bạn bỏ vô đây the smell uh, because this um, this one uh, ờ, bus smell so this uh, something for feel good more thì các bạn có thể uh, gì ba bốn giọt gì đó thì tùy mình bỏ hơi nhiều xíu cho nó thơm mà này nó mát mà nó mát lạnh luôn cái da đầu các bạn á các bạn nào mà ấy thì nó cũng hơi khó chịu còn cái này là nó dưỡng ha lotion ha lotion nó sẽ dưỡng thì mình cũng sẽ cho khoảng à, hai giọt ha một nè hai nè ok à, sau đó mình sẽ trộn đều lại nha mix together mix anything together trộn cho nó đều đặn cho nó trộn lẫn vào nhau hết các bạn rồi cái này mình ghi chắc nó sẽ không có đủ tóc của mình rồi kệ nó đi để xíu mình sẽ trộn thêm ok và bây giờ là mình đã hoàn thành xong cái phần mà à, như là trộn thuốc rồi đó và, và bây giờ bắt đầu mình sẽ qua một cái video tiếp theo đó là mình sẽ trét thuốc lên ha uhm, rất là hôi các bạn đó mình sẽ trước trát thuốc lên tóc và đợi một khoảng thời gian sau đó mình đi gội và bắt đầu mình sẽ bắt đầu duỗi ha ok và à, tạm tạm biệt các bạn và nhớ xem cái video tiếp theo của video này nha tại vì nó sẽ là một cái theo một cái uh, series á nó theo một cái nhiều video nó tiếp nối với nhau thì khi các bạn uh, làm thì các bạn bắt buộc phải xem đủ nha chứ để mất công nó uh, nó thiếu ha ok và nhớ bấm subscribe vào cái chỗ này nha các bạn đây cái chỗ ngay chỗ cái tay mình á đây là cái góc màn hình các bạn thấy cái hình của mình đó thấy con cái hình nhỏ nhỏ các bạn bấm vào đó nó sẽ hiện lên cái chữ là subscribe hay gọi là cái chữ mà đăng ký kênh á thì các bạn nhấn vào đó giúp mình nha ok và chào tạm biệt các bạn ha